cô vâng. cái đây là là đấy đây nhà thờ cao to mới xây dựng này to lắm chứ không à, ở thôn hai này mới xây nhà thờ lớn mẫn là trên đây này đây này anh nó này anh đây, đây. tại gì anh nó ở nhà đây này đâu ông đây là ông ông Long mà à, Long Anh Mẫn Long Anh Mẫn nè không không mãn mãn mãn không không nạp sâu Mẫn là anh còn Mãn là em Để nhà thờ đây Đó giờ xe lớn đó Chỗ này nó là thờ nữa Nhà thờ đó chỗ này nó là đốc Nhà Diễm Diễm đây nè Qua rồi sao quay nữa Còn cái này đây là nhà của ai ở nhà Diễm bên kia Chút quay ra quay Chút ra mình quay lại Đây cái cầu đây Ngoài cầu đường kia để mình viết đường đi học ra con đi đường kia đi gì được đường kia đi không được đâu đường kia xấu lắm mà nó vẫn là xong mà qua nhà mình rồi đâu xong đi được xuống hết chứ xuống dọc con đường đấy xuống không được đường đấy ta bỏ hết lâu à đi đường này không đi đường mình mới mới lên này đường mình mới đi đi đường mình mới mới lên này đường mình mới đi đường đây đi thẳng đâu đường đường đi luôn được mà con ờ, đường xưa mình đi học á mình đi băng ngang băng ngang đi ra con điền á ừ, thì đó đường đây nè còn băng xuống nhà giờ nó mình thẳng cho không cái cái đường đấy hồi xưa nó đi đi còn quay suối rồi mà nó vô tới đội hai mình chỉ cho lập lập có nhớ nhà mình không nhớ nếu đó nói đội hai thì nhớ đội hai vậy thì tôi tôi cô lên ngay đường đó luôn nè à. là phía bên phải luôn đúng rồi bây giờ cua được không nào, được chứ đường nó đi được chứ đường đường bê tông vậy nè Vậy nói anh thăm cô vô luôn Rồi, nói cô lên ra Cô lên xong là quay luôn nha Rồi xuống thì cũng được Quay cảnh thôi Cái cảnh bây giờ coi như nhớ lại Trời bây giờ mà như xưa thôi chứ cái nước cái thôn này là bỏ luôn á giờ nó phải phát triển lên thôn nhà văn hóa đây là tầm độ 4 rồi nè độ 3 độ 2 trong kia cái này là nhà anh bàn nè anh bàn anh ba bèn này đó là đường đó còn cái đường này hồi xưa là đường này là đường đi lên thông hai nè lên phường ngoài 8 nè trước mặt mà là, là phường đường, 8 nè đường đội 3 ừ, đường đội 3 đội 2 đường à, có đường 2 trong kia. kia đường đội 3 là đường lên nhà Quỳnh Thanh Dương nè lên nhà lên, lên nhà Lê Văn Anh nè đường đây lên phường ngoài 8 nè ờ giờ người tập cảnh hết rồi không sao ạ ở trước là cái chợ đây nè rồi lên nhà này, kim này nè này là đường đường đường đội hai đúng không? Đường đội hai là. Ừ, tức là ngày xưa đi học là đi đường này nè, đi xuống luôn nè. À, rồi. Đó, đi xuống luôn qua Hồng Đình luôn. Mình vô sao được kim á. Được chứ. Không nhà kim trên này. Nhà kim đi lên. Ừ. Cái này cái đường hẻm á. Cái Đầu đường là nhà ông quản phải ừ. không? Ừ. Rồi nguyên ở dưới nguyên dưới đường là nguyên một số quán luôn. Ừ. Để coi thử mình nhớ nhớ nhà. Kim phải nhớ cái nhà này không? Nhà này chắc người ta cất cũng lâu lắm rồi nè. Ừ, mình lúc mình đi là không có nhà này nhà xây đó. Chưa có phải không? Nhà ván toàn nhà kim đâu đoạn đâu đoạn đây nè ừ, không mà mà mà, mà đoạn đoạn đây này ở nhà kim nó đoạn đây nè giờ chỉ còn một bà già đâu xưa giờ ở lại con này ừ, là nhà thủy nè má thủy này là hỏi bà đây là là bà biết hết nè mà anh thủy này là là riêng là nhà nhà đây là nhà có có nhà thu hương chứ thu hương làm là riêng chứ ừ ở nhà đây nhà của thằng thành à, con ông thảo nè thảo xây nè à, à thảo xây không thảo xây nè với con con con hiền con à, hiền ở trên phường ưng nó giờ ở đấy ừ. còn mấy mấy cái này là mới mới cất lại hết mới cất hết rồi hết rồi đoạn này cuối rồi ngày xưa không có tới dạ, đây đâu không tới đây đâu nằm dưới có nhà mà cái tổng à. tổng cái này chưa vẫn được á ha về đó vô mới đặt giờ đi xuống này đúng không đi xuống, được ba nè chỗ này có cái trường học là sau này mới có cái này giờ trường học nè à sau này mới có chứ lúc đầu chưa có đâu có không có đâu lúc đầu không có cái này là thôn ba chưa đó vẫn thôn hai cái này là cái đội nhà nhiên nhà lê văn anh nè nhà nhiên nhà quỳnh thanh nhiên lê văn anh là đội ba sao á nhà nhà, thằng nhà, à, nhiên, nhà nào vậy làm nhà thằng hòn à, hồi làm nhà à, nhiên làm giờ chắc cũng nhớ nổi thằng này nó làm địa chính một thời mà không có cái nhà nổi nữa địa chính xã mà không có nhà nổi thì thôi này do vợ nó ở thôn một nó đi qua đây nó chơi sao vậy còn này à, cái này tôi thu tiền bảo hiểm tôi làm bảo hiểm cô đây mà rồi bây dạ, cho nên, là, là ờ, chính nè cho nên ờ, ở đây là dung còn không biết đâu chỉ có mình tôi biết thôi à ờ, còn vô thành hội rồi cũng không biết rồi à. đây đây nhà không ông tâm biết thằng xưa đây Ủa, thì ở trong hai nè hồi nãy mình đi bọc qua kia rồi quằn lại bây giờ nãy hồi vừa lên. đây nè bây giờ đường được quăng lại nè hình dung ra tôi nhớ nhà người ngay ngay chợ luôn ngay chợ ngon chợ thông hai luôn chợ thông hai là chợ đấy đó chợ nãy mình cua đó là đó là cái dạ. chợ xưa vô đấy dạ, dạ, hồi nãy mình đi qua bây giờ mình đi lại ừ. giờ qua tới đường bốn nè bây giờ chợ thôn hai nằm chỗ nào ờ, qua rồi chợ thôn hai nãy mình cua ấy là ờ. cái chợ thông hai đó hồi trước mà mua ờ, mùa khô mình đi học á là mình băng qua cái sông đó ừ. băng qua sông nó quay ngang đi còn đi học cho nó gần băng qua sông là đi ra con điền đi cho nó gần ấy muốn đi đâu nữa lấy thông chở luôn đi đi đi đi từ thôn hai mà đi ra ngang điền á thông không con đường đó không có đi được dân dân này nó nó đi đường này không bây giờ nó đi đường ra đây người ta lên kia người ta ra Củng Sơn còn không ta xuống à, tầng một ta ra kia là đường mới mở lên phường đi ra ừ. đi lên uh, Sơn Hòa là đường nó mới mở bây giờ bây giờ là tới ờ, cầu ngày xưa gọi là suối Bà Ri nè sau này người ta gọi là suối gì là gì ảnh ảnh không phải ở đây gì lượng ta Suối Bà Lượng này. Suối Bà Lượng, à, không, ờ, à, Bà Ri rồi các người kêu ờ, gì? Số Bà Lượng ở đây. Không phải là suối Bà Lượng ngoài kia. Không, không phải Lượng. Gì lượng là ngồi Lữ Đình Nga, à. Suối số Đình Nga đây nè nhà nhà con diễm hồi xưa là đây Nhà, nhà bên, bên trái đây bên trái đây à. làm sơn là anh sau này diễm đi mỹ làm sơn ở ờ, ông sơn này, hả, ông sơn ông anh rỡ ấy biết không ông sơn dạ, người huế không à. anh rỡ người ông chồng chị diệu ở à, ông ông lớn ấy ông rỡ lớn ấy đây nhà thờ thông hai đây dung có vợ cái con ra chim cột thì không vợ ông dung là chồng không. chị diệu là bên kia còn cái ông gì ở đây nữa không còn mà anh dung mà chưa có vợ rồi giờ lên phường 18 nè bà ờ, sữa nó mưa à? hả trong bà sữa tụi bà sữa nó đặt á rồi xong con bò nó ăn luôn vậy hả Đâu, nó giờ nó xây ra cho bò sữa dạ. à, nó lấy chính nè đó, đường xưa là đường này không à chứ đường này là đi à. lên phú túc luôn chứ không có vô thị trấn được vô thị trấn đó đi bộ dưới đi học lên đường này nè à, đó đó lên ba bảng lên phú túc là đi lên đó chứ không có vô được ừ, thị trấn ngày xưa là không có đường vô thị trấn không dốc nhỏ còn dốc lớn là trong kia bây giờ nó hạ dốc bớt rồi giờ hạ hết rồi hồi xưa mình đã đứng lắm bây giờ nó hạ thấy nó đơn giản có à, dốc, dốc lớn nè bây giờ nước nó ít đấy nha đập vào đó đứng ờ, này nhìn thấy nước sông đứng này nhìn thấy nước sông cho nè sông này núi á nhìn bên kia này đó đó đó ngay núi á ngay núi này thấy thấy cái sông đó đó sông nó chảy này cuồn cuồn cuồn nhìn thấy khiếp à rồi à, tới mà mưa lớn là mình đi đường đây không được nó bị ngập hết đúng rồi à, bây giờ sổ dốc sư bùn nè dốc này đứng lắm nè hồi xưa là cái này là cái khu à, vật tư ừ. vật tư nông nghiệp của, của huyện mình phân bố nó bán như thế này là trên cái hốc đấy để lên cái dốc này bên tay trái đấy bên tay phải đây của căn nhà hồi đó mà mưa một lụt là cái này nó ngập mưa chừng ngày đêm là nó ngập xe qua không có được cái đường băng cái này này băng băng ngang ờ, mình mình cái đi thẳng vô là ngay trường cấp hai ngay à, ngay qua bệnh viện cũ luôn đó đây cầu siêu bung đây nha đây nè cầu siêu bung lại cầu đây nè ờ, đó mình qua rồi đó hồi trước là cầu gỗ đó mình gỗ nè nhớ chưa nhớ chưa bác lý nè à, đó thôn bác lý nè không mình đúng ra là đi là đi mình đi lên là mình sẽ vô cái đường cầu móng nghe. ngày qua đó, mình đi á ngày qua, đó, là mình mới lên mới mới bắt đầu mình chạy chợ mình ngược lại